Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Dậu Tý tương phá báo hiệu hôm nay không phải là một ngày thuận lợi với người tuổi Tý. Trong ngày này, con giáp này cần đề phòng có tai họa bất ngờ nên đi lại cẩn thận và chọn hướng xuất hành may mắn để tránh những điều xui xẻo. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ vướng vào những chuyện không đâu khi có kẻ ném đá giấu tay, bày mưu hãm hại, không để cho tuổi Tý hoàn thành công việc như mong muốn.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 những cặp đôi có thể sẽ đón thêm nhiều tin vui trong ngày hôm nay. Sự hòa hợp trong mối quan hệ khiến cho tuổi sửu và nửa kia càng ngày càng gắn bó thêm với nhau. Nếu như cảm thấy đã đến lúc về chung một nhà thì chớ nên chần chừ để lỡ mất thời gian ở bên chăm sóc và yêu thương nhau nhiều hơn nữa lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, những khó khăn mà con giáp này đang gặp phải trong thời điểm này có thể được giải quyết dễ dàng. Quý nhân sẽ tạo điều kiện cho bản mệnh tháo gỡ vướng mắc, từ từ tạo dựng được chỗ đứng cho mình trong công việc vận trình sự nghiệp trở nên suôn sẻ hơn. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Chính tài xuất hiện là điểm báo về phương diện tài lộc, đảm bảo cho người tuổi dần có được nguồn tài chính ổn định, không phải lo lắng quá nhiều chuyện chi tiêu. Công việc thuận lợi, thu nhập đáng kể chính là điểm sáng trong hôm nay cho bản mệnh. Tuy nhiên, ngũ hành kim khắc mộc lại cảnh báo những vận hạn mà con giáp này có thể gặp phải trên con đường tình duyên. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi có phần gay gắt hơn nếu không nhanh chóng hòa giải mà gặp phải sự phá hoại kẻ thứ ba thì có thể phần thua sẽ thuộc về chính tuổi dần. Người độc thân luôn muốn tìm kiếm một nửa mang lại cho mình cảm giác an toàn, là bến bờ để yên tâm dựa vào sau những mỏi mệt ngoài kia. Song dường như con giáp này đang đòi hỏi ở đối phương quá nhiều mà không chịu đưa ra tình cảm thực sự của chính mình. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Người tuổi mão hôm nay phải đối mặt với cục diện rộng mão tương xung nên vận trình công danh sự nghiệp trong ngày có thể gặp phải trục trặc do con giáp này không được điềm tĩnh khi xử lý vấn đề, dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp của mình. Bù lại, thiên tài báo hiệu tài lộc đang đến rất gần với bản mệnh, tuổi mão được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi, chỉ cần con giáp này nhanh nhạy chút thôi là tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về túi, chẳng gặp phải quá nhiều trở ngại. Nguồn thu nhập ổn định củng cố chất lượng cuộc sống cũng như quỹ tích lũy của bản mệnh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 Dậu thìn nhị hợp giúp cho vận trình trong ngày của tuổi thìn được khởi sắc không ngừng. Chuyện hợp tác làm ăn tốt đẹp mang lại cho con giáp này khoản lợi nhuận khổng lồ, vượt ngoài dự kiến ban đầu của bản mệnh. Một vài sai sót trước đó cũng được con giáp này phát hiện nhanh chóng và tìm cách khắc phục trong thời gian ngắn nên mọi thứ vẫn kịp tiến độ. Vì thế lúc xảy ra sự cố đừng quá dối trí mà nên cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, chính ấn có thể gây ra một vài phiền hà liên quan đến giấy tờ không thể tránh khỏi sự nhiễu nhương trong các bước làm việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách khiến con giáp này cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận vì chẳng có cách nào khác. Bù lại, đường tình duyên rất viên mãn, đây chính là kết quả của sự nỗ lực dốc lòng buôn vén tình yêu của hai người trong cuộc. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi tỵ được quý nhân tam hợp dẫn đường giúp cho vận trình sự nghiệp của con giáp này có phần thuận lợi hơn, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, sự xuất hiện của chính quan mang lại cho bản mệnh sự bản lĩnh trong những việc mình đang và có kế hoạch làm. Con giáp này có thể dũng cảm đi ngược lại với những bất đồng quan điểm để theo đuổi các dự định bấy lâu của mình. Đường tài lộc của người tuổi tỵ trong ngày khá vượng phát, người làm kinh doanh thì không thiếu tiền để đầu tư vào những dự án tiềm năng thu về lợi nhuận không nhỏ.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 Lời khuyên cho người tuổi ngọ là cần hết sức cảnh giác và giữ được sự tỉnh táo để đối mặt với mọi tình huống trong ngày hôm nay. Thiên quan là nguyên nhân khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này gặp phải những trở ngại, khó khăn nhất định. Kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để ném đá sau lưng, phá hoại cơ hội thăng tiến của bản mệnh, khiến cho công sức làm lụng bao lâu của tuổi ngọ có thể đổ bể chỉ trong trước mắt. Nếu con giáp này không sẵn sàng tinh thần chiến đấu và luôn cảnh giác trước những cạm bẫy phía trước thì hậu quả nhận được sẽ khá nặng nề. Ngũ hành tương xung cảnh báo con giáp này những nguy cơ dạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Vợ chồng cần dành thêm thời gian cho nhau, quan tâm chăm sóc đối phương để cho tình cảm giữa hai người luôn được sưởi ấm. Đừng để thời gian khiến cho đôi bên trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với nhau. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Tý, Sửu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mùi Ngày có thiên ấn nhập cục, vận trình sự nghiệp của tuổi mùi có thể tìm được cách giải quyết để vượt qua khó khăn lần này. Con giáp này cần phải bình tĩnh để tìm đối sách, đừng ngại đi theo con đường mới bởi đó có thể là cách thức phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, sự sáng tạo sẽ giúp bản mệnh tiến nhanh hơn nhiều. Ờ, đừng chỉ nhốt mình trong những lối mòn trước đó mà cần phải biết rằng bản thân đang có thế mạnh ở đâu để phát huy ở đó nhé. Đường tài lộc không tệ, khả năng kiếm tiền, tài tình mang tới cho người tuổi mùi chất lượng cuộc sống trên mức trung bình.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 Nhờ có tam hội cục che chở, người tuổi thân được hưởng một ngày tình cảm hài hòa, tốt đẹp khi đôi lứa luôn quan tâm, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Chuyện tình cảm của con giáp này nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, nhờ thế mà cũng tiến triển tốt đẹp hơn. Bản mệnh còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Tuổi thân đủ khéo léo và thông minh để thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ chờ duyên lành đến mà thôi. Đừng quá căng thẳng, tự tạo áp lực cho mình mà hãy để tình yêu đến tự nhiên.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 Dậu dậu tự hình là nguyên nhân gây ra một số rắc rối trong công việc ngày hôm nay cho tuổi dậu. Con giáp này thấy rất thất vọng vì những gì mình nỗ lực không được đền đáp xứng đáng. Lúc này bản mệnh chẳng còn tìm thấy động lực để cố gắng thêm nữa, chỉ muốn bỏ lại tất cả. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý hơn cho lời ăn tiếng nói. Đôi khi lời nói thiếu suy nghĩ kỹ càng, không kiêng nể bất cứ ai sẽ gây bất lợi cho người tuổi dậu cho công việc sau này. Bản mệnh nên nhớ một điều nhịn là chín điều lành, nhẫn nhịn sẽ là cách giải quyết khôn ngoan để tránh được những điều không hay. Đường tình duyên của con giáp này cũng tiến triển vô cùng khởi sắc, tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và không ngừng được hâm nóng bởi những ý tưởng sáng tạo của bản mệnh. Người độc thân cũng mau chóng tìm được người thương sau những vết thương lòng trong quá khứ.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 Do ảnh hưởng tiêu cực của cục diện dậu tuất tương hại khiến mối quan hệ của người tuổi tuất có sự bất hòa, cãi cọ, thậm chí dẫn đến chia tay. Sự giãn nứt này vốn là kết quả tất yếu xảy ra khi quá trình mâu thuẫn vốn âm ỉ xảy ra từ lâu, nhưng con giáp này lại lựa chọn cách trốn tránh hiện thực. Vốn dĩ hiểu lầm đến từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng do không được giải quyết kịp thời nên hiểu lầm càng ngày càng lớn. Hãy xử lý những mâu thuẫn ngay khi tuổi tuất còn có thể kiểm soát được nó.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 Tuổi hợi hôm nay gặp phải thương quan nên đường công danh sự nghiệp vì thế mà không được thuận lợi. Có giáp này để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến mình quá nhiều, thiếu tập trung trong công việc, không đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt khi cần thiết. Những bước ngoặt khó khăn trong cuộc sống này đều để giúp chúng ta trưởng thành và lớn khôn nhanh hơn. Vì thế dù phải đối mặt với chuyện gì khó khăn thì người tuổi hợi hãy cứ tự tin lên, hãy chứng tỏ với mọi người rằng bản mệnh còn làm tốt hơn gấp bội lần so với những gì người ta nghĩ. Ngũ hành kim sinh thủy là dấu hiệu vận tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ, người độc thân không cần phải lo lắng cô đơn không có người yêu, bởi con giáp này sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương khi tự tin hơn vào bản thân, biết đâu tình yêu sẽ đến vào thời điểm không ngờ tới nhất. Vậy nên đừng vội nản chí nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,